Dạ TV256 xin uh, mến chào quý anh chị em đến với uh, livestream của TV256 Quý anh chị em vui lòng đợi một chút xíu nữa nha Chắc cũng đôi ba phút nữa thôi à, Cỡ khoảng à, à Theo TV nghĩ có khoảng 10 người thôi Ờ, đúng 10 người là TV sẽ bắt đầu với cuộc nói chuyện nha Dạ chào anh uh, Nguyễn Thanh Tịnh Dạ chào cô uh, Phương Nam Phương nha Dạ chào anh ờ, Trần Việt Phong Cảm ơn anh đã đến với uh, livestream của TV256 nha Chào uh, nước non ngàn dặm Việt Nam Chào Nathan Quỳnh Dạ chào anh uh, Quỳnh Anh Tuấn anh Quỳnh Anh Tuấn ờ, khỏe chưa thưa anh Dạ cách đây ờ, cỡ khoảng 2 ờ, ngày thì TV256 đó có vào trong trang nhà của chị Bùi Thị Minh Hằng và TV256 cũng nghe được cái đoạn mà video clip của chị Bùi Thị Minh Hằng thì nói thiệt là hồi nào tới giờ đó cả bao nhiêu năm nay TV rất là rất là quý mến chị Bùi Thị Minh Hằng phải nói như vậy và đến ngày hôm nay TV cũng vẫn quý mến chị Bùi Thị, Thị Minh Hằng gần như nó cũng không có gì thay đổi hết á tôi vi dẫn quý mến thương yêu chị nhưng mà có điều là khi mà những lời phát biểu của chị và những cái hàng chữ mà trên cái trang nhà của chị thì chị nói rõ rằng là chị à, đấu tranh gọi là không có vì cái màu cờ sắc áo mà chị muốn đấu tranh cho một cái nền tự do dân chủ cho đất nước thôi thành ra chị không phải phải là đấu tranh cho một cái lá cờ và chị nói rằng khi mà chị đã đạt được cái thành quả gọi là dân chủ cho đất nước thì lúc đó chị sẽ nhờ quốc hội chọn ra một cái lá cờ chọn ra một cái, cái, cái lá cờ là, là, là đúng nghĩa là khi có dân chủ rồi đó thì lúc đó mới nhờ quốc hội chọn ra cái lá cờ là khi nào thành công và chị cho rằng chị cũng không có phản bác những cái người mà uh, xem cái lá cờ vàng ba sọc đỏ là cái lá cờ tổ quốc nhưng mà chị công nhận rằng cái lá cờ đỏ sao vàng chính là cái lá cờ tổ quốc của chị dù rằng chị biết đó là cái lá cờ của tỉnh Phúc Kiến chỉ có nói điều đó tại vì đó chỉ nói là khi mà chỉ à, nghe những cái à, buổi mà Olympic mà có thể Việt Nam chiến thắng được đoạt được một cái huy chương vàng như vậy thì chị thấy rất là hãnh diện với cái lá cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến đến giờ phút hôm nay á, thì theo TV256 nhận thấy á, thì gần như là đồng bào chúng ta ở trong nước đều hiểu rõ rằng là lá cờ đỏ sao vàng chính là cái lá cờ à, phát nguồn từ cái tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933 tại thủ phủ Phúc Châu nếu quý, quý anh chị em ở trong nước á, thì nếu mà có xem trên cái đài truyền hình mà VTV One á, thì nếu quý anh chị em để ý đến cái bộ phim mà Trường Chinh 24 tập của đạo diễn Viên Thao đạo diễn uh, Viên Thao đúng rồi do tài tử là Đoàn Quốc Cường đóng cái vai Mao Trạch Đông thì cái bộ phim đó nó nó được chiếu ở trong trong cái đất nước Việt Nam và và quý chàng sẽ thấy tất cả những cái lá cờ đỏ sao vàng nó y hệt như là cái cái cờ mà Hồ Chí Minh đã đem về nước năm 1945 nó không có phải là mùi qua xô hoặc là vẽ ra lá cờ nó đưa ra những cái người danh sách mà đến giờ này không có ai công nhận là những người mà đó là vẽ ra lá cờ mà lá cờ đó đến từ Hồ Chí Minh khi xưa cái lá cờ mà chúng ta thấy cờ đỏ sao vàng đó thì ở trong đó đó cái trong cái ngôi sao đó nó có cái hình búa liềm nữa thôi nó hơi khác tí xíu thôi mà sau này Hồ Chí Minh lấy thì bỏ cái cái, cái búa liềm ra khỏi cái ngôi sao thôi và cờ đỏ sao vàng nhá chứ TV không có nói là cờ đỏ sao trắng nè quý anh, quý anh chị em nhiều khi uh, không biết lấy từ cái tài liệu đâu cho rằng là cái thời đó năm 1945 ờ, thời mà 1933 mà mà ở Phúc Châu đó Phúc Châu là thủ đô của Phúc Kiến là hô là đó là cờ đỏ sao trắng cái đó là sai không có đâu tất cả những hình ảnh đều là cờ đỏ sao vàng cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến thôi và mọi người đều biết như vậy cái sự thật này đó là ờ, cá nhân TV đã biết từ 2005 rồi tại vì có cái trang nhà mà nó gọi là world statement đó thì nó lưu trữ tất cả những cái lá cờ trên thế giới thì uh, tình cờ có một số anh em uh, một hai anh em khám phá ra được cái điều đó khám phá ra cái cái cái cái điều mà uh, nó ghi chú rất là rõ ràng là ở ngay chỗ Phúc Châu có cái lá cờ đó vào năm 1933 và có cái ông thị trưởng của Phúc Châu tên là gì nữa để mà à, nói chuyện về cái lá cờ đó nữa thì lúc đó đó à, TV256 mới viết một cái bài rồi là à, tử huyệt của đảng Cộng sản Việt Nam và cái bài đó nó vẫn còn tới bây giờ TV vẫn còn giữ cái bài đó bài viết như vậy đó là tử việc của đảng cộng sản việt nam thì cái lá mà cờ mà của tàu mà mình đem về mình làm cờ nước thì đó là một cái tử nguyện nếu mà người ta biết được sự thật đó, thì sẽ là nhiều người chối bỏ cái cái cái cái cái lá cờ đó không có thể nào mà mà chấp nhận một cái lá cờ tàu mà mình mình tôn sùng thành là cái lá cờ tổ quốc được không bao giờ bây giờ giặc tàu nó đang xâm lấn cái đất nước của mình nó chiếm hoàng sa nó chiếm trường sa nó đánh đảo gạt ma nó giết biết bao nhiêu anh em chiến sĩ của mình rồi nó đánh là ờ, là, là, là hoàng sa nó nó giết gọi là 74 chiến sĩ của mình rồi 64 ở đảo Lạc Ma nữa rồi bây giờ chúng ta muốn chống thằng Tàu chẳng lẽ chúng ta dùng cái cái cái cái, cái lá cờ của Tàu để chống Tàu cái chuyện đó rất là vô lý nó đau thương cho cả dân tộc mình như vậy mà khi xưa mình không biết điều đó đến giờ phút này đến đến 2005 mình mới biết rằng là cái lá cờ đỏ nó từ là tỉnh Phúc Kiến mà ra đi và có những cái bằng chứng là cái bộ phim Trường Chinh 24 tập nó đầy hình ảnh cái lá cờ đỏ sao vàng trong đó quý anh chị em nên nhớ đó nó có những cái sự thật lịch sử mà chúng ta cần phải đưa ra trước trước công cộng chúng ta nhớ tới cái cái trận đánh mà điện biên phủ không sau một chín trăm bảy chín sau cái cuộc mà Trung Cộng đòi dạy cho Việt Nam một bài học thì chúng ta biết được những cái bí mật như nó xảy ra là trận điện biên phủ không phải là võ nguyên giáp gọi là là thống lãnh để mà làm một cuộc chiến thắng mà mà, mà đánh pháp nhưng cái trận điện biên phủ nó lại để ba cái vị tướng tàu ba cái vị, vị tướng tàu là trần canh vi quốc thanh và uh, uh, vi quốc thanh và uh, ừ, và lã gì đó trần canh vi quốc thanh tự nhiên quên <laughs> xin lỗi quý chị em nhớ là cái ổng là cái họ lã mà quên rồi rồi đại khái là có ba người tướng tàu mới chiến thắng pháp trần điện biên phủ sau cái vụ đó, đó thì mình suy nghĩ thêm TV256 uh, ờ, suy nghĩ thêm là tại sao chúng ta có gọi là uh, chính phủ lâm thời được thành lập tại nó gọi là uh, cây đa tăng trào tại sao có chính phủ như vậy dạ chào bạn david võ võ Tại sao có chính phủ như vậy? Mình muốn thành lập một cái chính phủ đâu phải dễ đâu Nào là phải tiền bạc, rồi súng ống, rồi nhân lực Rồi trả lương cho tất cả mọi người nữa trong thành phần trong chính phủ Nếu mà nếu mà nó dễ thì người ta phải thành lập lâu rồi nhưng mà nó dễ rất là dễ nếu mà mình có tiền bạc súng ống và nhân sự tất cả là thằng tàu hơn Nếu mà mình suy nghĩ đi Mình sẽ thấy tất cả là do thằng tàu Do cái thành giặc Tàu đó Nó có súng đóng, nó có tiền bạc, nó có dân sự Nó thành lập lên một cái chính phủ Lâm thời ở cây đa Tân Trào Để sau này về sau nó cướp lấy cái chính quyền Vào năm 1945 Cái mà gọi là cách mạng mùa thu Hồ Chí Minh đã chết rồi Nếu mà quý anh chị em dở ra cái trang 79 của um, Của tác giả là Hoàng Dân Chí Trang 79 nó nói là Hồ Chí Minh đã chết Và tờ báo đăng lên cái tin chết đó, đó là tờ Daily Worker ở bên Anh quý anh chị em đọc trang bản chính nó đi nhà TV có của quyển sách đó hiện tại bây giờ và chết vì bệnh lao mà TV, TV256 đã đọc qua, qua rất là nhiều tài liệu về ổng bị mắc bệnh lao ít nhất là cũng bốn cái tài liệu như vậy mà quý anh chị em biết đó khi mà con người mà bị bệnh lao đó là trong một cái bốn cái bệnh mà nan y thời đó chưa có thuốc là streptomycin để mà chữa trị cái bệnh nan y như vậy thì bắt buộc Hồ Chí Minh cũng phải chết thôi lúc đó lấy tên là Nguyễn Ái Quốc Nguyễn Ái Quốc cũng phải chết vì bệnh lao thôi rồi bây giờ TV hỏi quý anh chị em Hồ Chí Minh ở đâu Nguyễn Ái Quốc ở đâu làm cái gì Làm cái gì Hoạt động chính trị ra sao Ở đâu Từ cái giai đoạn 1933 cho đến 1941 Tự nhiên xuất hiện một cái Hồ Chí Minh ở ở hang Pháp Bó Và năm 1941 Rồi thành lập uh, uh, chính phủ là lâm thời ờ, bốn mươi bốn năm bốn mươi ba bốn bốn gì ở ở cây đa tân trào đó rồi đổi sau này cướp chính quyền vào năm 1945 cướp chính quyền xong rồi tuyên bố là Việt Nam độc lập vào ngày uh, ờ, 24 tháng 9 và trương lá cái cờ đỏ sao vàng lên coi như là một cái lá cờ nước cái lá cờ tổ quốc cái đó là lịch sử cái đó là sự thật thành ra đó chương trình hai năm sáu nó gây ra cho chương trình hai năm sáu nhiều cái sự suy nghĩ và nó có lớp có lan hết đó. chứ không phải tự nhiên nó xảy ra thành ra hồ chí minh rất là độc với dân tộc Việt Nam Hồ Chí Minh khi xưa đó thì có thể là có thể là là là, là thiếu uh, ờ, thiếu tóc có thể một một mét năm mấy vậy đó nhưng mà uh, Nguyễn Ái Quốc khi xưa còn Hồ Chí Minh bây giờ là cỡ khoảng một mét sáu mươi tám cao cao lớn hơn và nó đầy đủ bằng chứng để cho thấy đây là một Hồ Chí Minh chào à, Nguyễn Mạnh Hùng Đồng anh Nguyễn Mạnh Hùng biết TV26 hàng vào thoát hả chào nước mắt quê hương thành ra à, cho TV đặt một cái câu hỏi này quý anh chị em sẽ gần như là với anh chị em mà mà binh vực cho Hồ Chí Minh thì có lẽ với anh chị em không bao giờ trả lời được. Quý anh chị em nghĩ là Hồ Chí Minh mà còn sống không bao giờ trả lời được. TV chỉ đặt một cái câu hỏi rằng là Hồ Chí Minh thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1930 ờ, ờ, rồi đổi thành Đảng Cộng sản Việt Nam sau này cũng cũng vào khoảng thời gian đó thôi thì bây giờ tôi đi đặt câu hỏi rằng Hồ Chí Minh đã từng giữ cái trách vụ về gì từ năm 1933 đến năm 1941 8 năm trời 8 năm trời như vậy đó thử hỏi Hồ Chí Minh đang giữ cái trách trách vụ về đâu giữ giữ cái cái cái cái cái cái, cái trách nhiệm gì chức vụ về gì ở trong cái đảng cộng sản ông đâu có chức vụ gì đâu ông gần như là ông mất tích rồi nguyễn hai phút rồi chết rồi thành ra ông không có giữ cái nhiệm vụ gì hết ngoài ra chúng ta thấy những cái những cái nhiệm vụ giống như là tổng bí thư đảng lê hồng phong ông Trần Phú Hồ Chí Minh đâu có làm những chuyện đó đâu, đâu, đâu có là chuyện diễn một cách trách vụ tổng bí thư gì đâu đến sau này đó năm 1945 khi mà cướp được chính quyền Hồ Chí Minh mới trở thành một người chủ tịch nước và luôn kiêm luôn tổng bí thư đảng cộng sản đến lúc đó Hồ Chí Minh mới giữ cái trách vụ là, là tổng bí thư đảng cộng sản còn trong suốt 8 năm như vậy Ông không có làm gì Ông nằm ở dưới lòng đất rồi Ông chết vì bệnh lao rồi Không có ai thoát được bệnh lao Bệnh lao phổi thời đó Đó là cái sự thật lịch sử Quý anh chị em phải, phải để ý điều đó Trong khi đó đó quý chị em phải hiểu về cái một phần cái lịch sử là trong lúc năm 1945 đó, Nhật Bản bị hai quả bom nguyên tử của của Mỹ thả ở Hiroshima và Nagasaki hai cái thành phố lớn như vậy đều bị tàn phá thì Nhật Bản phải đầu hàng Mỹ mà trong khi đó đó doanh nghiệp đó đã trước khí giới của người Pháp ở Việt tại Việt Nam coi như toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam đã vào tay của quân Nhật toàn bộ chính quyền đã vào tay của người Nhật và bây giờ người Nhật đầu hàng khi mà người Nhật đầu hàng người Nhật phải bị buộc phải trả tự do cho phải trả độc lập cho cái đất nước Việt Nam rồi khi người Nhật đầu hàng người Nhật trả cái độc lập cho Việt Nam qua vua Bảo Đại vua Bảo Đại mời chính phủ Trần Trọng Kim để mà điều hành cái cái cái đất nước thì vào năm 1945 chúng ta đã thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ đã bay trên thành phố Hà Nội rồi ra những cái tài liệu cũ mà chúng ta thấy được cái lá cờ đó và sau này thì Hồ Chí Minh mới cướp cái chính quyền từ tay của Trần Trọng Kim rồi chúng ta nghiệm được cái sự đau đớn là Hồ Chí Minh ký hiệp định sơ bộ ngày 6 tháng 3 1946 quý anh chị em học về lịch sử quý anh chị em có lẽ là hiểu được cái cái cái cái cái, cái lịch sử ngay chỗ đó là Hồ Chí Minh mười pháp lệnh mười pháp lệnh ban giao chính quyền cho Pháp ban giao cả miền nam cho pháp hồ chí minh chỉ giữ một phần miền bắc thôi lý do tại sao vậy tại vì cái thời đó đó nó rất nhiều cái phong trào kháng chiến chống pháp thành ra hồ chí minh TV nói những điểm này là rất rất rất là độc ác tiêu diệt tất cả những đảng phái quốc gia Hồ Chí Minh giờ cái tên mà mà mà ừ, võ nguyên giáp á tiêu diệt hết tất cả các đảng phái quốc gia thời đó tại vì bây giờ ký hiệp hiệp hiệp, hiệp ước sơ bộ với pháp rồi rảnh tay rồi không cần cần phải chống pháp nữa thành ra lãnh tay là muốn tiêu diệt hết tất cả những cái tổ chức quốc gia Việt Nam quốc dân đảng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn rồi đại việt quốc dân đảng cũng bị tiêu diệt hoàn toàn rồi dân xã đảng cũng bị tiêu diệt nữa dân đại xã đảng là um, ờ, đảng mà được thành lập bởi ừ, cái giáo phái mà phật giáo hòa hảo đó là tội ác đó nếu mà Hồ Chí Minh là một người Việt Nam sẽ không bao giờ làm chuyện đó không bao giờ mà ký cái hiệp định sơ bộ để mà tiêu diệt người quốc gia như vậy chỉ vì Hồ Chí Minh là một nhân vật người Tàu người Tàu không có thương yêu gì đất nước Việt Nam mình hết á người Tàu tiêu diệt tất cả những cái thành phần ưu tú của đất nước Việt Nam mình đó là những chiến sĩ đấu tranh chống Pháp đều bị tiêu diệt dưới bàn tay của Hồ Chí Minh. Và sau này đó, nhờ, nhờ tụi tàu nó chiếm cái nó đánh thắng từ trận điện biên phủ mà khi thắng điện trận điện biên phủ xong rồi là Hồ Chí Minh là tiêu diệt tất cả những thành phần ưu tú của đất nước Việt Nam chúng ta qua cái công cuộc gọi là phong trào cải cách ruộng đất quý anh chị em thấy kinh hoàng không cái phong trào cải cách ruộng đất nó kinh hoàng ghê lắm cái phong trào mà nghe được ngục sĩ mà Nguyễn Chí Thiện mà kể lại thì quý anh chị em tưởng tượng với một cái chủ trương chủ trương tàn nhẫn vô cùng luôn chủ trương là thà là thà là giết làm 10 người còn hơn là tha làm một người một kinh vàng như vậy thà là giết làm 10 người còn hơn tha làm một người đó là nạn nhân của cải cách ruộng đất là là thi sĩ mà Nguyễn Chí Thiện đã kể lên những cái cái cái lời như vậy và thi sĩ nói đến một cái chủ trương thứ hai tàn độc hơn chủ trương thứ hai tàn độc hơn đó là trí phú địa hào đào tận gốc chốc tận rực rễ và dạ, chào anh nghe lưỡi nha trí phú phú địa hào đào tận gốc chốc tận rễ cả những thành phần trí thức của Việt Nam đều bị tiêu diệt bởi Hồ Chí Minh nếu mà người Hồ Chí Minh là người Việt Nam mình đâu có thể nào mình tiêu diệt những thành phần trí thức của người Việt Nam được quý anh chị em nếu mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam tại sao lại lại tiêu diệt những cái thành phần trí thức rồi giàu có như vậy rồi, rồi, rồi địa chủ như vậy chỉ trí thức phú là giàu có địa chủ rồi hào hào là trường hào ác bá đó là những người, những người mà có thế lực ở, ở, ở nông thôn tất cả đều bị tiêu diệt hết mà tất cả những cái thành phần đó là thành phần ưu tú của dân tộc Việt Nam mình và để sau này quý anh chị em thấy rằng là sau năm 75 lại làm một cuộc tàn sát kinh hoàng nữa 200 ngàn người quân dân kháng chính của Việt Nam Cộng Hòa đã chết trong những trại tù cộng sản như vậy quốc tế thì nói 165.000 người thôi nhưng mà ờ, TV kiếm ra từ một cái từ cái tài liệu của một cái ông, ông đại tá rồi là quân đội nhân dân với những cái sổ sách như vậy là 200.000 người 200.000 người quân dân kháng chính Việt Nam Cộng Hòa bị chết trong những cái trại tập trung như vậy chết vì đói rét chết vì bệnh tật chết vì đủ thứ chuyện hết đó chết vì bị bắn sau lưng đó. nó tàn nhẫn như vậy đó. nó có những cái trường hợp mà nó nó độc ác vô cùng luôn sẵn đây tôi kể sơ cho quý anh chị em nghe nhà của Trương Duy đó thì nó đối diện với sân golf Mỹ Mỹ đó ở ở Phú Nhuận mà khi vào ngày tháng 4 1975 thì TV nhớ lại những cái cảnh kinh hoàng cảnh kinh hoàng là một cái đoàn người từ tổng thư cộng hòa nó đi dài xuống mà mà mà mà đường võ duy huy phú nhuận đó võ duy huy phú nhuận sau này nó gọi là nguyễn kiệm đó tôi nhớ là như vậy tất cả những thương binh việt nam cộng hòa lồi ruột ra rồi rồi mang cái bình nước biển những cái bịch máu người thì đầy máu mê hết tất cả đều bị đuổi ra khỏi khỏi tổng liên viên cộng hòa và họ đi dài dài dài dài họ họ đi dài dài rồi đợi, ờ, họ cổng nhau họ che chở với nhau cái tội ác như này tội ác của cộng sản kinh hoàng tại vì đó Hồ Chí Minh đó, không phải là người Việt Nam nếu mà Hồ Chí Minh là người Việt Nam Hồ Chí Minh đâu có khùng nữa sao mà chia đất nước mình ra làm hai như vậy Hồ Chí Minh đã chiến thắng Điện Biên Phủ chiến thắng Điện Biên Phủ đuổi Pháp ra thì phải ký với Pháp rồi hẹn ngày Pháp rút quân toàn bộ ra khỏi Việt Nam đấy đâu có lý do gì mà chia hai đất nước cái lý do Hồ Chí Minh muốn chia hai đất nước là để cho đất nước Việt Nam chúng ta yếu đi để mà cái tên cộng sản tàu nữa nó sẽ thôn tính về sau nó sẽ thôn tính về sau chứ Hồ Chí Minh cũng đâu có khùng đâu mà kêu Phạm dân Đồng phải ký giao Hoàng Sa Trường Sa cho tàu để ngày nay nó xảy ra những chuyện mà rắc rối như vậy tất cả là là hoạt động của một người tàu thôi một quý anh chị em thấy đau khổ là qua bao nhiêu lần đổi tiền rồi chỉ có một cái đồng tiền Hồ Chí Minh một cái đồng tiền Hồ Chí Minh như thế phủ nhận tất cả những công lao đóng góp của tất cả những tiền nhân anh hùng của mình tiền nhân anh hùng của mình bốn gần năm ngàn năm lịch sử từ dương từ từ hai bà trưng rồi ờ, lý công nguyễn rồi ờ, rồi quan trung rồi lê Lai lê lợi nguyễn trại biết bao nhiêu anh hùng lịch sử của mình chứ đâu phải là chỉ có một với hồ chí minh mà đồng tiền chỉ có một mình hồ chí minh như vậy dù xa bao nhiêu lần đổi tiền cũng là hồ chí minh đó là đó là ờ, vô tổ quốc nó không còn coi tổ quốc ra là cái gì nữa cái đó là trà đạp vào tổ quốc trà đạp lịch sử thành ra đó hôm nay tôi nói đó là một phần để, để cho quý anh chị em nghe một phần muốn cho chị Bùi Thị Minh Hằng hiểu rõ về cái lịch sử của của dân ta mà nó bị che giấu trong cái thời đại Hồ Chí Minh nó đau thương là nó bắt dân tộc cả dân tộc mình phải kêu gọi bằng bác bác hộ mỗi cái chữ mà bác hồ đó mình cũng cũng chứng tỏ hồ chí minh là một tên tàu nếu mà hồ chí minh là một người việt nam á, thì hồ chí minh sẽ nói rằng là dân tộc hồ việt nam này sẽ gọi mình là bác minh chứ không phải bác hồ bác hồ đó là là cái do cái dân phạm của của người tàu mới dùng cái cái họ thôi trong nam trên ở, ở việt nam mình không có dùng họ đâu nhiều khi mà mình mình mình lỡ mà mình dùng cái họ của người ta đó là người ta coi là người lớn người ta có thể coi mình là hỗn đó. nội cái điều đó không là mình cũng đã thấy rồi và quý cho em nên nhớ một cái tội ác kinh hoàng đó là Hồ Chí Minh lấy cái bút hiệu là CB CB là quý cho anh hiểu là của bác chứ bút, bút hiệu là CB là của bác rồi Hồ Chí Minh viết một cái bài gọi là nằm ở trên trang nhất tờ báo đó. địa chủ ác ghê viết cái bài địa chủ ác ghê mà nếu mà quý anh chị em nó vào Google đi search ra cái bài địa, địa chủ ác ghê địa chủ ác ghê rồi, rồi đọc thử xem tất cả là chỉ là những lời vu khống vu khống bà bà Nguyễn Thị Năm vu khống bà Thị, Nguyễn Thị Năm giết có hết 226 người giết hết 226 người mà không có lấy một cái bằng chứng cho nên chưa từng đọc một cái bài báo mà nó thô bỉ như vậy nó rất là thô bỉ nó là cái dân phong của một cái tên tàu người Việt Nam mình không bao giờ có thể mà viết một cái cái bài văn một bài trên báo như vậy mà mà mà mà để mà mà trước mặt ờ, quần chúng như vậy đăng trên báo trong nước như vậy mà tại vì Hồ Chí Minh mang cái chức lớn quá thành ra đâu có ai dám sửa này đâu có ai dám sửa lại cái bài đó một cái bài viết rất là thô bỉ anh chị em mình đọc qua rồi đó, không không có thể là là mắc cười nữa thôi tại vì viết giống như là viết chơi chứ không phải là viết thiệt viết để mà để mà thích án bà Nguyễn Thị Năm thôi tại vì những cái tên mà cố vấn trung trung cộng đó nó là cái lệnh từ mở Trạch đông nhưng mà nó, nó, nó qua những cái tên mà cố vấn trung cộng giống như là trần canh rồi uh, lão quý ba tôi ghi nhớ rồi hồi nãy tôi quên cái tên mà trung cộng ờ, tên tàu đó Lã quý ba trần canh Lã quý ba với duy quốc thành ba cái tên đó ba cái tên đó đó trong một trong ba tên đó đưa cái chỉ thị cho hồ chí minh là phải thực hiện cuộc cải cách ruộng đất mà phải tàn sát 5% dân số như vậy đó là chỉ thị từ từ từ Mao Trạch Đông mà tàn sát 5% dân số mà 5% đó là những thành phần ưu tú của Việt Nam mình thành phần ưu tú thành ra mới trí phú địa hào đào tận gốc và chóc tận rễ luôn là giết cả thành phần mà mà con cái hay là thành phần là giết tàn sạch hết theo cái tờ mà kinh tế đảng á, thì nó chỉ nói cái con số là 172.008 người thôi nhưng mà TV hoàn toàn không có tin sự thật TV tin ở cái con số 5% dân số mà mục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã từng nói mục sĩ Nguyễn Chí Thiện tin tưởng rằng 500.000 người bị giết chết trong cải cách ruộng đất đúng 5% dân số như vậy mục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã nói những sự nguyên với thiện nói rằng tất cả những người bị bắt vô trong tù thì nó mới kiểm soát được là 172.000 người rồi bị xử tử ở trong tù sau, sau đó xử tử thì nó mới biết được là con số 172.000 người còn cái con số mà nó giam ở trong nhà đó nó giam địa chỉ chủ ở trong nhà rồi nó bỏ tất cả gia đình của người ta chết đói rồi rồi nó bị rồi nó đánh đập nó đấu tố những thứ đó, đó thì cho đến chết rồi thì cái con số nếu mà cộng lại hết tất cả những mà mà giam giữ ở trong nhà đó là con số lên đến cả 500 ngàn người đó là một sĩ Nguyễn trí Thiện gọi là, là là nói cho chúng ta biết những điều đó tại vì với cái chủ trương khát máu mà mà giết lầm nữa là 10 người còn hơn là bỏ sót một người thì thử hỏi thử hỏi làm sao mà không có 500 ngàn người chết mà sau khi 500 ngàn người chết đó cái bọn mà nó đóng tố đó, nó gây ra nó đóng tố với nào thằng nào cũng giành sống hết đó. mà đấu tố quý anh chị em biết cái nghĩa của đấu tố đó là hoàn toàn hai tội chứ không phải rằng là có bằng chứng để mà kết tội đấu tố là hai tội ra nhau thôi thành ra chính những cái tên mà nó đấu tố đó, nó đấu tố lẫn nhau luôn đến đến cái mức mà năm phần trăm dân số rồi tụi nó giết lẫn nhau luôn thằng này đấu tố thằng kia để giành cái mạng sống bởi vì cái đất nước nó đau thương như vậy cái xã hội nó xuống tột cùng luôn không có ai mà thể nào mà mà vợ chồng đấu tố nhau rồi cha con đấu tố nhau rồi anh chị em rồi là giết lẫn nhau rồi xong rồi đó khi mà cán bộ đấu tố lẫn nhau quá nhiều hồ chí minh mới nhận lỗi hồ chí minh nói là hồ chí minh không có biết đâu hồ chí minh mới mới mới, mới nói là bây giờ cái lỗi này là do ừ, đồng chí Trường Chinh nhưng mà lúc cuộc Trường Chinh sau này làm chủ tịch nước đó dễ yeah. rồi chúng ta cũng hoàn toàn không biết trước cái quốc hội Hồ Chí Minh chỉ cần lao nước mắt thôi đó là những hình ảnh chúng ta thấy ở trên internet chúng ta còn thấy những hình ảnh đó nhưng mà sau này đó quý anh chị em coi lại cái cái cái cái cuốn mà đèn cù của trần đỉnh đi trần vĩnh đó cuốn đèn cù của trần vĩnh đó chứ quý anh chị em mới thấy kinh hoàng tại vì ông trần vĩnh đó là thư ký riêng của hồ chí minh khi mà ông làm thư ký riêng ông biết tất cả những cái điều bí mật như vậy và ông kể lại khi mà khi mà chủ tàu chủ cố vấn tàu nó đưa ra 5% dân số rồi đó thì Hồ Chí Minh nói bây giờ người nào phải phải chịu xử đầu tiên đây đầu tiên cho cái cuộc cải cách ruộng bớt đất đấy và cái cố vấn tàu đó, đó nó đề nghị là phải xử bà Nguyễn Thị Đống tại vì bà đây là bà ái quốc bà đây là bà yêu nước rất là nhiều bà là thành phần yêu nước bà đóng góp cho Việt Minh hàng trăm lượng vàng bà đóng góp những người con của Việt để trở thành những những những người mà mà kháng chiến quân những người mà mà đi bộ đội bà đấy là bà người yêu nước nhất mà yêu nước nhất thì giặc tàu nó phải giết thôi dù bà có đóng hàng trăm lượng vàng bà cũng chết thôi và lúc đó người ta nghe được cái câu gọi là loan truyền rằng là Hồ Chí Minh nói nói rằng tại sao phải giết một người đàn bà mà người đàn bà đó lại giúp mình có ý rằng là Hồ Chí Minh không muốn giết một người đàn bà đầu tiên như vậy trong cái cuộc cải cách ruộng đất ý là Hồ Chí Minh không hoàn toàn không muốn giết nhưng mà phải qua theo cái lệnh thôi Rốt cuộc ông Trần Vĩnh ông nói Hồ Chí Minh và Trường Chinh hai người đi tham dự cái cái cuộc đấu tố đầu tiên để mà giết bà Nguyễn Thị Nam. quý anh chị em thấy không lịch sử nó là sự thật nó được bung ra hết không có lý do gì mà mà mà mà ông Trần Vĩnh mà bí thư ờ, thư ký của Hồ Chí Minh lại nói láo như vậy là Hồ Chí Minh phải bịt cái râu lại đeo mắt kiếm trường chinh với hồ chí minh là phải đeo mắt kiếm bịt ờ, râu để mà giả dạng dân thường để mà xem cái cuộc mà đấu tố bà nguyễn thị năm kinh hoàng không lịch sử sự thật từ từ là mọi người đều biết hết TV TV256 cũng phải đọc tất cả những điều đó để mà mà có thể lên đây để mà chia sẻ với mấy anh chị em chứ TV không có tài tình nào mà TV đặt ra nó quá nhiều cái cái cái sự tàn ác của Hồ Chí Minh chứ quý anh chị em thấy mà một con người Việt Nam mà đâu có thể nào mà ra một cái quyết định mà mà chôn sống uh, giết hết tất cả những đồng bào ở ngoài Huế đâu chôn sống đồng bào ngoài Huế mà trong đó có phụ nữ và trẻ em tại sao tôi đi nói là Hồ Chí Minh làm những cái chuyện tội ác chứ nó, nó, nó đơn giản thôi cái đó là lệnh của Hồ Chí Minh đó là cái chính sách khi mình định nói đến cái lệnh cái chính sách của trung ương ấy, thì chúng ta phải đơn giản một điều là nó có nhiều cái sự việc xảy ra như vậy là người ta đã đào tất cả là 22 hố hầm chôn sống như vậy khi mà nếu mà người ta đào chỉ có một hai hố hầm hoặc hoặc ba bốn hố hầm thì người ta nói không phải là cái chính sách là tụi nó giết người rồi rồi nó đem chôn gì thôi còn cái khi mà người ta đã đào được 22 cái hố hầm là mình phải hiểu đó là chính sách từ trung ương đưa xuống chứ không phải là giống như là cái tên mà trung úy Cali của bên bên bên Mỹ rồi rồi rồi, rồi, bắn chết những đồng bào ta ở Mỹ Lai nó không phải là chính sách của Mỹ Mỹ cũng không có làm gì nhưng mà cái tên trung quý đó nó điên khùng quá rồi nó nó giết chết đồng bào tao lại là bốn năm trăm mạng ở mỹ lai tv nó nói những hành động đó nhưng mà đó là những hành động cá nhân nó không thuộc về chính sách cái chính sách nó nó mới là là kinh hoàng cái chính sách mình mới đáng nói và vì cái chính sách đó tôi biết là từ trên trung ương đưa lệnh xuống mà trung ương đó là hồ chí minh đang nắm nắm ờ, phát động cái cái cái tổng khởi nghĩa Hồ Chí Minh là người tổng khởi nghĩa phát động người làm mộ thân người là tổng công kích thành ra đó là trách nhiệm của của Hồ Chí Minh không có ai mà người Việt Nam mình mà tàn nhẫn đây là giết người Việt Nam mình mà mà chung sống mà sáu sáu bảy ngàn người như vậy không có ai là người Việt Nam mình đó mà lại ba cái ngày thiên nhiên nhất dân của dân tộc mình là ba những ngày tết mà đi lại làm những cuộc ờ, đổ nát tang thương như vậy trong khi là ít ra là cũng có cái cái cái cái cái, ờ, cái gì mà nó, nó là làm những bắn đó tôi đi nhớ là thời mà còn, còn nhỏ tôi cũng hiểu được cái cái cái gì ờ, nó phải là nghị định mình ký cái gì những bắn đó vào ba ngày tết trong khi ba ngày tết rồi tiêu diệt hết tất cả miền miền nam của mình làm một cái cuộc tang thương như vậy giết biết bao nhiêu đồng bào của mình như vậy nó là tên tạo rồi khi mà nó là tên tạo đó nó sinh nó là cha già dân tộc thì trường hợp đó là bình thường đâu có loạn nhưng nó có gì đó nó chung là đáp hộ vừa rồi tôi đi mới xem cái cuộn phim nó nói rằng là hồi 1955 cái cuộn mà video trước ờ, ừ, quý anh chị em nếu để ý có thể xem nó có một cuộc diễn diễn diễn binh đó vĩ đại lắm nhưng mà đại khái tôi thấy được một cái hình ảnh Hồ Chí Minh rồi là hình biết bao to lớn mà ở trên khán đài lớn lên là trên cao nhất hết thì nói thật thì tôi thấy đó là những cái hình ảnh nó là tội ác nó giống y như là Saddam Hussein thôi Saddam Hussein trước khi mà bị treo cổ chết đó. chúng ta thấy cái ở ở Baghdad đó là cái cái cái thủ đô của uh, nước uh, Iraq ở Baghdad đầy hình ảnh của của của Saddam Hussein đó nó gọi là nó tôn thờ lãnh tụ như vậy mà tôn thờ lãnh tụ là những cái thành phần tội ác hết thế giới này đâu có còn tôn thờ lãnh tụ nữa đâu người ta biết đó là những cái hành động tội ác tội ác như là dạy dân cuồng tính để tin theo một cái một, một con người mà mà coi như là thành thánh như vậy mà trong khi con người đó lại thực hiện cái cải cách ruộng đất giết hàng trăm ngàn người mà nó bị dồn sọ riết rồi rồi tự nhiên nó tin theo nó coi Hồ Chí Minh là một cái một cái người mà mà mà mà, mà tốt một cái người mà cứu được cái dân tộc này trong khi Hồ Chí Minh đã giận chìm xuống bùn đen rồi, cái dân tộc này đau khổ như thế này bây giờ cái dân tộc này sống không nổi nữa sống không nổi vì nhiễm độc không thể tưởng tượng được những cái tội ác của giặc tàu nó gây ra ở trên cái cái quê hương mình kinh hoàng kinh hoàng lắm sự thật đó thì Phi Ly rất quý chị Bùi Thị Minh Hằng không có phản đối gì chị đâu TV chỉ nói lên những cái sự thật mà TV hiểu được về về cái lá cờ đỏ sao vàng về cái đường lối chủ trương của cộng sản đã tàn ác đối với dân tộc mình như thế nào và có một cái điều TV rất là buồn hơi buồn là khi mà chị đưa cái audio trước, trước đó đó để mà chị đánh những các em sẵn sàng bằng áo có cái hình ảnh của cờ vàng ba sọc đỏ cái biểu tượng thiêng liêng của của Tổ quốc Việt Nam có thể là nói là chỉ là mạt sát những em như vậy thành ra tức quá các em phải lên tiếng và TV thấy cũng cần phải phải lên tiếng về cái cái, cái điều này chứ không phải là không chúng ta thương nhau thật CD 256 quý mến chị Bùi Thị Bích năng Phật những sự những sự mà đấu tranh những sự xuống đường của chị những việc làm của chị tôi đi nghĩ là mọi người đều yêu mến chị nhưng mà có những chuyện mà hệ trọng như thế này nó thuộc về nó thuộc về chính nghĩa nó thuộc về uh, tổ quốc nó thuộc về về cái lá cờ để mà mà chúng ta mới chiến thắng được là nhờ những cái cái cái cái cái cái, lá cờ người ta đã phất cờ khởi nghĩa là người ta dùng cái lá cờ hình ảnh của tượng trưng cho tổ quốc để mà mới chiến thắng được quân thủ chị không có cái lá cờ hoặc là một cái lá cờ không có chính nghĩa một cái lá cờ tàu chị có thể nghĩ chị đấu tranh dân chủ cho đất nước không chị có thể chiến đấu được dân chủ cho đất nước không chị chưa chiến thắng dân chủ là giặc tàu nó đã ngồi trên đầu rồi phải có cái lá cờ để mình mình tập trung sức mạnh mình không thể nào mình xem thường cái màu cờ sắc áo được hết chị à chị có thể thay, xem thường cái màu cờ sắc áo chị nếu chị không đấu tranh cho màu cờ sắc áo TV không đồng ý đối với TV hai năm sáu là phải có cái màu cờ sắc áo để mà tập trung được hàng ngũ đấu tranh người ta hướng về về cái lá cờ và khi mình biết rằng cái lá cờ đỏ sao vàng là cái là lá cờ phúc kiến mình sẽ càng nói nhiều thêm nữa để đồng bào hiểu ra cái sự thật hàng triệu đồng bào hiện giờ không có hiểu sự thật đó và khi mà họ hiểu ra thì họ tự động họ vứt bỏ cái lá cờ đỏ sao vàng hãy tin TV256 đi một ngày nào đó hàng trăm triệu dân gọi là liên xô đó vứt bỏ cờ búa liệt thì đến một cái ngày nào đó cờ đỏ sao vàng sẽ bị vứt bỏ Chị đừng có bao giờ chị mong rằng Chị chiến thắng được, chị giành được dân chủ tự do Mà lá cờ đó vẫn còn tồn tại thưa chị Lá cờ đó nó đã gây tội ác cho dân tộc mình suốt mấy chục năm nay rồi Thành ra chị muốn đấu tranh tự do dân chủ Chị phải dứt khoát Bỏ cái lá cờ đó Thì chị mới tập hợp được cái sức mạnh cái đó là trong cái cái cái cái, cái tình cảm chân thành là TV nói với chị thôi tại vì khi mà TV nghe rằng chị muốn tập hợp sức mạnh của 63 tỉnh thành của tất cả những người dân oan để mà bảo vệ được dân oan mà bảo vệ dân oan mà chị xem cái lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ tổ quốc cho nên chị, chị gây thêm cái sự chia rẽ thêm thôi chị không biết đâu là cái cái thành phần tội ác cái thành phần tội ác chị không phải là chỉ đảng cộng sản việt nam nhưng mà thành phần đảng cộng sản việt nam đó nó nó tất cả là nó nắm cái chính quyền từ thủ tướng chủ tịch nước chủ tịch quốc hội thẩm phán cái gì nó cũng là đảng hết Vậy bây giờ chỉ tôn sùng cái đà, cái cái cái cờ mà cờ của đảng, cờ cờ của tổ quốc thì cho cờ đỏ sao vàng là cờ của tổ quốc. Bây giờ chị ôm cái cờ đỏ tổ quốc đó đó là chị ôm tất cả những thằng đảng trong đó đó. Thằng đảng nó gọi là nhà nước, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội. Nó tất cả là đảng không à. Chị, chị chống đảng nó nổi không? Tại vì nó nằm ở trong chính phủ như vậy chị chống nó đâu có được chị nói là chị không có thích cái lá cờ đỏ sao cờ cờ, cờ búa liềm là cờ của đảng chị chống đảng đó là những thành phần tội ác chị chống đảng còn những cái thành phần mà mà mà cờ, cờ đỏ sao vàng này nó cũng là người của đảng thôi tất cả nó đang làm việc cho đảng hết tuy là nó nói là cờ nước đó là cờ nước đó là cờ đỏ sao vàng tất cả là toàn là đảng không à có cái thằng thủ tướng nào mà không đảng không có thằng chủ tịch nước nào mà không đảng không mà nó nắm quyền hành đó rồi rồi hỏi chị bây giờ chị muốn đấu tranh dân chủ làm sao chị trả lời cho tôi đi năm sáu làm sao để mà chị chị chị chị đứng đáp với cái thằng đảng cộng sản này nó nằm ở trong đầy ở trong đó đó nó đến năm triệu đảng, bốn triệu đảng viên nó nằm ờ, nó nằm cầm quyền như vậy đó mà nó dùng cờ đỏ sao vàng đó nó sử dụng cờ đỏ sao vàng coi như là cờ nước đó rồi bây giờ chị cũng sử dụng cờ đỏ sao vàng nữa chị chống nó là chống chống cái gì hay là không chống được đâu chị ơi TV không muốn nói thêm những cái câu như có thể nói. nhiều khi mình mình mình phải dừng phải phải phải dừng lại tại vì thì, tại vì tất cả mình muốn nói chia sẻ những cái tình thương với nhau thôi TV không có lý do gì mà ghét chị TV cũng đã từng phỏng vấn chị ở trên bao Talk mà TV biết chị rất là rành mà TV đã đã đã phỏng vấn chị rất là nhiều lần ở trên bao Talk và chị em cũng vui vẻ với nhau mà TV là một người bạn chân thành của chị mà. sau này TV cũng liên lạc chị và TV xin rằng là uh, ờ, TV sẽ phổ biến những bài nói chuyện của chị ở trên internet mà. chúng ta là những bạn chân thành với nhau mà. nhưng mà nhiều điều đó thành ra phải nói thì TV phải nói thôi phải nói để có thể cứu lấy một người bạn của mình và không phải cứu lấy một người bạn mà cứu lấy rất là nhiều người nữa chứ không phải tôi đi lên đây nói là để mà chủ đích để mà chống đối với chị không có hoàn toàn tôi không có chủ trương được lần đầu tiên mà tôi thấy hôm nay tôi nói chuyện cũng có khá nhiều người ờ, lắng nghe quý anh chị em hiện tại đang nghe ờ, TV nói có ý kiến gì không ạ? À? Có ý kiến gì đánh cho TV ờ, uh, hoặc đặt câu hỏi như thế nào? ô oh, à, Nguyễn Tất Thành người Việt Nam à, Nguyễn Tất Thành đó sau này là sau này có Nguyễn Tất Trung nữa kinh hoàng kinh hoàng cái cái cái cái cái cái ông um, Hồ Chí Minh này lịch sử quá kinh hoàng hại dân tộc Việt Nam mình tới tới mức nào Ồ, oh, nãy giờ cũng được một tiếng đồng hồ rồi. Quý anh chị em còn thắc mắc gì nữa không? TV này nghĩ có thể là cũng tạm đủ rồi. Tạm đủ rồi những gì mà TV muốn nói và cần phải nói. Nhưng nhớ rằng là TV không có hận thù chị Bùi Thị Minh Hằng nha. Nhớ nha quý anh chị em, nhớ điểm đó. Uhm đó là những người bạn đồng hành của mình nhưng mà có thể họ chưa có hiểu ra thôi Rồi, TV cảm ơn quý chị đã lắng nghe nha. TV tạm à, chấm dứt chương trình ở đây nha. Thấy một tiếng là cũng vừa đủ những gì mà mà TV chia sẻ với quý anh chị em ha. Rồi, TV xin uh, chấm dứt. Và dạ, kính chào quý anh chị em nha.